Và sau đây kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam sẽ tiến hành vận hành dòng sản phẩm M450 CNC với lưỡi cắt đẩy từ dưới lên và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm quá trình cắt nhôm trên dòng sản phẩm này. nhôm Sinpa Quảng Đông xem rõ chính hãng và chúng ta có thể là nghe được tiếng của ờ, hệ thống motor motor kêu rất là êm rất là đầm ạ và chúng ta sẽ lấy kích thước trên đầu máy số 2 đầu máy số 2 sẽ di chuyển tự động ra để anh em có thể là lấy kích thước rồi chúng ta sẽ tiến hành cắt tự động di chuyển ạ và anh em có thể thấy là đầu máy của chúng ta thì ờ, nó được kẹp bằng một cái kẹp ờ, chống văn DC thì ờ, chúng ta có cắt cái DC mỏng và nhỏ như thế nào thì nó cũng sẽ không có bị tình trạng đó là bị hút DC hoặc là bị lôi vào làm hỏng nghe hay là gãy lưỡi à, và anh em có thể là quan sát đây là thành phẩm mặt cắt mà kỹ thuật chúng em vừa cắt ra đây là mặt cắt ờ, rất là sắc và rất là mịn không xảy ra tình trạng ba tia hay là nổi ngơ mặt là mặt cắt thực tế ạ và che lạnh lưỡi khi đường lưỡi đưa ra thì rất là nhỏ chỉ vừa kích lưỡi 450 đi ra thôi ạ à. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, xem lại ờ, quá trình cắt trên dòng sản phẩm này với một cái đề xe to hơn.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 à, thương hiệu à, Mayatech đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và bây giờ em sẽ cùng với à, anh em khách hàng cùng nhau đi tìm hiểu à, về tổng quan cũng như là chi tiết trên dòng sản phẩm này. Và đối với dòng sản phẩm M450 anh em có thể nhìn thấy máy được thiết kế với thân máy rất là to và với tổng chiều dài rơi vào tầm khoảng 5m2 với thiết kế hai đầu máy to hơn so với những dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu thông thường. Và dòng sản phẩm này được uh, thiết kế với hệ thống lưỡi cắt là lưỡi cắt đẩy từ dưới lên nên đầu máy sẽ được uh, thiết kế to hơn so với những dòng sản phẩm phổ thông mà anh em thấy và hệ thống bàn điều khiển được đặt ở phía trên và có thể dễ dàng di chuyển dọc theo thân máy và máy được điều khiển bằng hệ thống CNC à, nên là cái việc vận hành nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều à, và anh em có thể thấy thì máy được à, di chuyển dọc theo thân máy rất là đơn giản và nhẹ nhàng để chúng ta có thể là sử dụng cách những cái đoạn nhâm dài hoặc là những cái đoạn nhâm ngắn khác nhau và hai đầu máy thì được uh, hoạt động riêng biệt với đầu máy thứ nhất là đầu máy cố định và đầu máy thứ hai là đầu máy di chuyển để anh em có thể lấy kích thước cách và máy được tích hợp thêm hai giá đỡ nhân phụ và bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn để cùng nhau ờ, theo dõi cũng như là quan sát thiết kế cơ khí chi tiết của dòng sản phẩm này và anh em có thể thấy thực tế thì mặt bàn được thiết kế rất là to đây ạ. À. Và bê tông kẹp ở trên cũng là một bờ cái bê tông to. Và bê tông này nó sẽ kẹp chống văng ạ. À. Thì khi chúng ta cắt ở góc bờ 45 hay góc 90 thì những cái đề DC mỏng nhỏ cũng sẽ được kẹp lại. Và nó sẽ không có xảy ra tình trạng đó là bị văng đề DC, nổ đề DC hoặc là bị hút DC vào lưỡi thì cái kẹp này nó sẽ kẹp lại hoàn toàn và anh em cũng đã được ờ, quan sát thực tế trong đoạn cắt nhôm ở phía đầu video thì ngoài hai bích tông kẹp trên như anh em thấy thì cả hai đầu máy đều được tích hợp thêm một cái bích tông kẹp ngang ở bên ngoài kẹp vào đây ạ đây và máy được ở ờ, sơn đây là sơn tĩnh điện rất là chắc chắn sẽ chống hen rỉ và bong chóc và bàn điều khiển ở phía trên và đầu máy số 2 vẫn được di chuyển trên hệ thống trục ray phi 42 đúc đặt và đặt liền trên thân máy và đây là dây tròn dây tròn là dây đặc và đây là thước thước thì sử dụng thước inox nẹp nhôm và chỉ số được khắc phi sẽ đảm bảo sẽ không bị phai mờ cho anh em sử dụng về lâu về dài và trên máy thì sẽ có vạch ờ, chỉ thước và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan về phía sau đầu máy trên dòng sản phẩm M450 và đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai ở phía sau sẽ được thiết kế tương tự như nhau Ờ, với một bít tông dầu bít tông à, chuyển gốc và một à, cốc một à, bình à, đựng dầu làm mát và anh em có thể thấy thì bình đựng dầu làm mát thì sẽ được lọc sạch khi mà đưa lên cho làm mát cho lưỡi cắt và bích tông dầu và bích tông khí cũng được bố trí gọn ở phía sau và đây là sơ qua về sản phẩm này và chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về hệ thống tủ điện trên dòng sản phẩm M450 thì anh em thấy tủ điện được chia làm hai ngăn như những dòng sản phẩm khác. Và với thiết kế hệ thống điều khiển là CNC nên tủ điện sẽ được ờ, thiết kế với thêm những cái ờ, bộ bị PLC khác và hệ thống điện thì sử dụng điện của hãng Chin và Mitsubishi của Nhật Bản. Ừ, dây điện, dây điện thì được thiết kế là dây điện loại đồng hoàn toàn 100%. Đây được đánh số tự rõ ràng, vẫn để anh em có thể là dễ dàng sửa chữa và thay thế. Thì trên máy có được uh, tích hợp cầu tri, cục khởi và áp tổng, uh, đồng thời có một cục uh, chống đảo pha để uh, anh em có thể là kiểm tra được nguồn điện ra vào là cùng pha hay là ngược pha sẽ rất là an toàn và phía dưới đây thì là khoang hơi khoang hơi thì cũng được bố trí rất là gọn bởi phía dưới thì sẽ được dưới chân những cái ống dây hơi thì sẽ được bơm keo sẽ không có bị xuyên hơi ra bên ngoài Và đây là hệ thống CNC của máy thì mời anh em chúng ta cùng nhau ờ, tham khảo qua. À, và anh em thấy thì ờ, sẽ có một cái bảng điều khiển CNC sẽ giúp cho anh em có thể là chọn được ờ, các góc cắt 45 hoặc 90 độ trên dòng sản phẩm này ở cả hai đầu máy trái và đầu máy phải. Và ngoài cái bàn điều khiển CNC này thì thì trên bàn điều khiển này còn có thêm những cái nút bấm để anh em có thể là bấm để anh em có thể là biết được nguồn điện đã vào hay chưa thì trên đây có một cái nút nguồn đây ạ. À. Và tiếp theo thì những cái lúc này anh em thấy nó sẽ được uh, viết hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Trung thì khi mà chúng ta đưa về xưởng ờ, sử dụng thì bộ phận kỹ thuật sẽ ờ, có hỗ trợ viết lại bằng hệ thống tiếng Việt để cho chúng ta có thể dùng nó đơn giản và thuận tiện hơn và đây là nút nguồn à, và bên đây và đây là nút để uh, cho máy về lại vị trí ban đầu và chúng ta sẽ sử dụng nút này và bên đây là nút uh, kẹp bích tông đây ạ à, đây là nút kẹp bích tông thì khi mà chúng ta khởi động motor thì chúng ta mới kẹp bích tông được và bên đây thì sẽ có nút khởi động motor và dừng motor thì chúng ta chúng ta chỉ cần bấm một lần thôi và chúng ta sử dụng và đây là nút uh, khởi động motor và anh em thấy thì trên màn điều khiển đây là nút uh, khởi động của đầu máy bên uh, trái này và đây là nút của đầu máy bên phải đây 90 thì chúng ta sẽ chọn ở trên đây còn uh, 45 thì chúng ta sẽ chọn ở vị trí này yeah. Dạ. và bên đây cũng thế và trên những cái hệ thống đèn điều khiển này khi chúng ta lấy kích thước chúng ta sẽ nhập ở vị trí này và và anh em sẽ được uh, hướng dẫn cụ thể hơn uh, khi uh, máy được đưa về xưởng của mình ở đây là tổng quan về hệ thống đèn điều khiển của dòng sản phẩm M450 tại công ty Factor Việt Nam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 chào và hẹn gặp lại